Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ờ, đến một cái chủ đề đó là cái cổ phiếu yếu, cổ phiếu mạnh hoặc là dòng cổ phiếu yếu, cổ phiếu mạnh hơn thị trường. Và bạn đang nắm giữ cổ phiếu nào trong cái việc mà thị trường đang biến động rất là mạnh trong xu hướng giảm? Nếu như bạn đang nắm những cổ phiếu mạnh hơn thị trường thì về cơ bản chúng ta vẫn có lợi nhuận. Còn ngược lại nếu chúng ta đang nắm những cái dòng cổ phiếu yếu hơn thị trường thì điều gì rất giảm chúng ta có thể bị thua lỗ rất nặng trong thời gian vừa qua và hôm nay chúng ta cần phải phân biệt xem là cổ phiếu yếu hơn thị trường và cổ phiếu mạnh hơn thị trường nó là cái điều gì ạ à, trước khi chúng ta nói về cái chủ đề này chúng ta nói sâu hơn về cái bài học này có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại cái hôm qua tức là hôm qua bao nhiêu các bạn đã theo dõi cái video của ngày hôm qua có thể comment số 1 đúng không ạ nếu các bạn đã theo dõi cái video của ngày hôm qua với chủ đề đó là gì ạ Ờ, một cái cổ phiếu dẫn đầu một cổ phiếu dòng mạnh hơn thị trường và một cổ phiếu đang bị bán ra thế thì câu chuyện ở đây đó là gì ạ một cổ phiếu đang được các tổ chức bán ra đang được các tổ chức mà chúng ta gọi là phân phối ra thị trường và phần lớn nhà đầu tư cá nhân chúng ta lại tiếp tục mua vào do một thói quen nào đó thấy cổ phiếu rẻ giá rẻ do một thói quen nào đó thấy ai đó nói rằng là cổ phiếu đang gì ạ hấp dẫn thị trường do một cái suy nghĩ nào đó rằng là cổ phiếu đang được gì ạ à, được định giá thấp hơn thị trường và do chúng ta mong muốn rằng là mua những cổ phiếu như vậy chúng ta sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nhưng nghịch lý là gì ạ khi càng mua thì cổ phiếu lại càng giảm và càng mua thì chúng ta lỗ càng nhiều và càng mua thì chúng ta lại càng gì ạ bế tắc và dẫn đến chúng ta tiếp tục nắm giữ và mua nhiều hơn và bế tắc nhiều hơn và đã có rất nhiều anh chị em đã thấy rằng là việc mà đầu tư số tiền lớn cuối cùng là chúng ta đã mất hết Dũng vài ngày qua Dũng gặp được rất nhiều các câu chuyện khác nhau có những gia bạn đã đầu tư một số tiền rất là lớn và sau đó thì ạ à, nó ảnh hưởng luôn đến hạnh phúc gia đình thậm chí là chồng bỏ luôn ạ à. thế câu chuyện ở đây đó là gì ạ à? chúng ta thiếu hiểu biết trong đầu tư chúng ta thiếu hiểu biết về gì ạ à? à, cái phương pháp đầu tư cũng như là thiếu hiểu rõ rằng là làm thế nào để chúng ta biết nhận rõ rằng trong mỗi chu kỳ thị trường nó vận động ra sao và rõ ràng là chúng ta gì ạ chúng ta cần phải nắm rõ hơn rằng là ở ờ, trong một chu kỳ chúng ta cần phải nói rõ hơn là dòng tiền ạ vậy dòng tiền nó đang chúng ta đang tập trung vào dòng tiền hay chúng ta đang tập trung vào giá cổ phiếu nó rẻ và chúng ta sẽ quay trở lại một câu chuyện ở đây để chúng ta có thể nhìn chung và tổng thể với thị trường cũng như là nắm rõ được à, cái thị trường nó đang diễn ra như thế nào đây là hai cái diễn biến khác nhau của giá vàng à, giá dầu và chỉ số Dow Jones đây là chỉ số của giá dầu các bạn biết rằng trong một khoảng thời gian rất là dài giá dầu vẫn trong một xung đi lên à, từ mốc là 44.000 44 44 uh, USD trên một thùng và bây giờ chúng ta thấy là giá dầu đã 117 USD trên một thùng à, hiện tại phía trên này nó có đôi chút phân phối khả năng điều chỉnh Tuy nhiên thì so với giá dầu đang ở mức 80 90 thậm chí là 100 thì chúng ta biết rằng là phần lớn cổ phiếu dầu khí giá dầu khí đang rất là dẫn đang có lãi phần lớn các nhà đầu tư vậy khi mà giá dầu khí đang ở mức cao như này thì rõ ràng là những ai đang gì ạ à, những đầu tư cổ phiếu dầu khí hoặc là những doanh nghiệp dầu khí họ đang có lãi rất lớn bởi vì giá dầu đang ở mức cao ngược lại chúng ta quay trở lại đấy là chỉ số Dow Jones nếu chúng ta quay trở lại chỉ số Dow Jones thì trong khoảng thời gian rất là dài ở đây thì chỉ số Dow Jones tiếp tục đi xuống trong một tháng hai tháng và thậm chí 3 tháng vừa qua vậy nếu các bạn đang đầu tư các cổ phiếu trong chỉ số Dow Jones thì phần lớn các bạn đang bị thua lỗ rất nặng câu chuyện ở đây đó là gì ạ có phải là gì ạ thị trường thì luôn luôn có những cái cổ phiếu tốt cổ phiếu xấu và trên thế giới cũng luôn luôn có gì ạ có những cổ phiếu thành công có những cổ phiếu gì ạ không thành công ở Việt Nam chúng ta cũng tương tự như vậy cũng sẽ có những cổ phiếu thất bại và có những cổ phiếu giúp chúng ta kiếm được tiền vậy nếu chúng ta không nắm rõ được gì ạ cái xu hướng cũng như là nắm rõ được cái gì ạ à, bản chất của thị trường thì điều gì diễn ra với chúng ta ở ờ, có một bạn thì ờ, Dũng có hỏi Dũng là bạn là có nên bán cổ phiếu ra hay không à, thực tế là có bán hay không thực sự là rất là khó khăn với các bạn bởi vì thứ nhất là chúng ta cũng chẳng hiểu rằng là bán xong nhỡ ngày mai nó hồi thì sao hoặc là bán xong không bán thì ngày mai lại tiếp tục giảm sâu thì sao nên về cơ bản các bạn bán hay không các bạn cần hiểu rõ về vận động của thị trường có nhiều bạn đang theo dõi kênh của Dũng thì các bạn cũng chẳng hiểu là cái hoạt động của cổ phiếu như nào một số thì bạn là Dũng đang gì ạ à? đang sọt nếu mà Dũng đang sọt thì điều gì diễn ra thì rõ ràng là gì ạ à? đang sọt nên lỗ nhiều phải không chứ đang sọt nên lỗ nhiều phải không vậy bạn hiểu đơn giản là nếu sọt thì lỗ hay là lãi ạ à? nên chúng ta chẳng hiểu là sọt hay là long là như nào nhưng chúng ta vẫn cứ comment là đang sọt nên lỗ nhiều phải không những câu chuyện ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta cùng một kiến thức cùng một cái vấn đề nào đó chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư quan sát một cái biểu đồ chúng ta nhìn về cái thị trường các bạn nhìn thấy đây là cái gì ạ đây là các cổ phiếu dòng bất động sản các cổ phiếu dòng bất động sản và phần lớn các cổ phiếu bất động sản đang bị áp lực rất là lớn hôm qua Dũng có chia sẻ đó là gì ạ hiện tại 200 30.000 tỷ trái phiếu đáo hạn từ nay đến cuối năm 2022. Trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản và chứng khoán. Vậy 230.000 tỷ dù nó là cổ phiếu là trái phiếu của bất động sản hay là chứng khoán hay là một lĩnh vực nào khác thì nó cũng áp lực rất là lớn lên nền kinh tế. Chúng ta biết rằng là phần lớn các cổ phiếu bất động sản chúng ta quay trở lại đôi chút về ngày hôm qua đó là gì ạ họ có rất nhiều các yếu tố không đáp ứng được một là gì ạ không bảo lãnh phát hành tức là không có ai bảo lãnh phát hành mà chúng ta lại mua khi chúng ta mua trái phiếu không bảo lãnh phát hành thì rủi ro chúng ta rất là cao khi mà không bảo lãnh phát hành việc mà chúng ta mua với lãi suất rất là cao nên khi mà trái chủ vỡ nợ thì điều gì diễn ra chúng ta sẽ không lấy lại được tiền bởi vì không có ai bảo lãnh cho chúng ta cái điều thứ hai là khi họ phát hành trái phiếu thì không phải họ đầu tư vào bất động sản không phải đầu tư vào cái ngành cái gì ạ cái lĩnh vực họ đang làm họ chuyển sang đầu tư vào lĩnh vực khác nên đây chúng ta gọi là đầu tư không đúng cam kết mà họ đưa ra nên đây là cũng một sai lầm thứ hai và chúng ta có thể thấy là rất nghiêm trọng sai lầm thứ ba đó là không tài sản đảm bảo vậy không tài sản đảm bảo thì điều gì diễn ra không tài sản đảm bảo thì lúc này điều gì diễn ra và chúng ta đã thấy là cái câu chuyện ở đây là rất nhiều thấy rằng là việc mà mọi thứ nó rẻ chúng ta mua vào dẫn đến là nó phá vỡ các xu hướng và đáng nhẽ là cổ phiếu chúng ta thấy rằng là chúng ta mua từ 100 xuống 70 chúng ta thấy nó rẻ xuống 60 nó rẻ xuống 50 nó rẻ xuống 30 xuống 20 thậm chí xuống 10 và thậm chí nó biến mất trên thị trường và chúng ta cứ vẫn cứ nghĩ nó rẻ đúng không và chúng ta gì ạ không bảo lãnh và đặc biệt là chúng ta biết rằng là một cái doanh nghiệp mà không xếp hạng tín dụng nữa thì điều gì diễn ra và tất cả cái không đó đó giống như chúng ta đầu tư một doanh nghiệp nó không có vốn nó không có ai bảo lãnh chúng ta và đặc biệt là có vốn lại đi đầu tư vào lĩnh vực khác ngoài ra nữa thì cái tổ chức mà bảo lãnh tức là phát hành cổ phiếu của nó thì nó chỉ là phát hành thôi nó không có ai bảo lãnh nên chính vì vậy thì cái việc mà đầu tư trái phiếu cho lĩnh vực đó đã nguy hiểm rồi nhưng tuy nhiên thì khi mà tiền đó, chúng ta nắm rõ là tiền đó, tiền bây giờ họ cần phải huy động tiền đúng không ạ huy động tiền để trả cho nhà đầu tư chúng ta hiểu rất giản là khi họ phải huy động tiền để trả cho nhà đầu tư thì họ lại tiếp tục phải phát hành trái phiếu hoặc là họ phải tiếp tục vay ngân hàng họ lại phải tiếp tục bán cổ phiếu của mình ra hoặc là họ phải gì ạ tiếp tục bán quỹ đất của mình ra vậy bây giờ chúng ta hiểu đơn giản là nếu vay ngân hàng có vay được không nếu chúng ta không có tài sản đảm bảo chúng ta vay được không nếu chúng ta không có gì ạ tổ chức bảo lãnh phát hành chúng ta vay được không nếu chúng ta không có uy tín không có xếp hạng tín nhiệm chúng ta vay được không theo bạn theo các bạn cái điều này chúng ta có nắm rõ chưa ạ hôm nay Dũng làm rõ phân tích đi lại để làm rõ cái điều này cho chúng ta khỏi là chúng ta lại cứ mơ là cổ phiếu đang rẻ đang chiết khấu tốt và chúng ta mua vào và cuối cùng à, hôm nay câu chuyện là có những các bạn là gì? đầu tư 8 tỷ đồng và hôm nay Dũng chưa có có thời gian để gọi cho bạn đấy nhưng bạn bảo là à, bạn đầu tư 8 tỷ đồng và bây giờ toàn bộ số tiền đấy mất rồi và thậm chí là uh, một người chồng thân yêu của bạn đã gì ạ viết đơn xin ly hôn và thậm chí đã ly hôn rồi các bạn có nhìn thấy điều này không ạ hay là khi mà chúng ta chỉ ờ, lúc nào chúng ta bị mất hết chúng ta mới mới lúc nào tỉnh ngộ và chúng ta nếu chúng ta hiểu rõ cái điều này thì rõ ràng là chúng ta đã gì ạ à? đã thay đổi cuộc đời chúng ta lâu rồi nhưng ta vẫn chưa tỉnh ngộ chúng ta vẫn bảo là mua đi mua đi và một vài hôm trước Dũng đã có chia sẻ các bạn là cổ phiếu nó tăng lên bao nhiêu nó lại tiếp tục mất đi bấy nhiêu thế thì bây giờ chúng ta thấy là nếu chúng ta đang gì ạ à? chúng ta phải đơn giản một cái ví dụ đơn giản là bây giờ hiện tại trong trường hợp mà Dũng đang có một doanh nghiệp Dũng đang có một doanh nghiệp ví dụ là các bạn nhé đang có một doanh nghiệp Dũng đang phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu và 5.000 tỷ đồng trái phiếu này một là Dũng chả không có tài sản nhưng vì lãi suất ở cao lãi suất đang rất là cao nên vừa rồi rất nhiều nhà đầu tư và Dũng lách được luật của nhà nước Dũng đã gì ạ à, phát hành ra ví dụ như các bạn nhé đây là Dũng đang ví dụ thì rõ ràng là lãi suất cao nhà chúng ta đang có tiền đâu nhiều tổ chức đang gì ạ à, thấy rằng lãi suất đang rất là cao do cái cổ phiếu đồng sản giá đồng sản đang tốt nên họ gì ạ họ đầu tư vào vậy bây giờ không có tài sản đảm bảo nhưng vì lãi suất cao nên chúng ta đầu tư vào cái thứ hai là cũng không ai bảo lãnh cho việc là sau khi phát hành mà không thanh toán được nợ thì điều gì ra sẽ không có có ai có thể trả nợ chúng ta cái điều thứ ba là gì ạ cũng không có uy tín gì cả tại vì lần trước phát hành sau đó gì ạ không có đủ điều kiện để trả nợ thì Dũng lại tiếp tục phát hành lần hai nhưng lần này thì bây giờ chúng ta thấy là chính phủ ngân hàng nhà Ờ, bộ tài chính đúng không chính phủ bộ tài chính là đưa ra những cái biện pháp rất là là khắc nghiệt đó là một là doanh nghiệp mà không có tài sản đảm bảo hai là không có cái ai đó bảo lãnh cho chúng ta thứ ba nữa là nếu phát hành mà không uh, dùng đúng cái mục đích thì chúng ta sẽ điều khiển diễn ra chúng ta sẽ không được phát hành và thậm chí nếu phát hành chúng ta sẽ bị bắt phải trả lại cho nhà đầu tư vậy nếu bây giờ chúng ta thấy là cái việc mà phát hành thêm để trả cho nhà đầu tư không phát hành được phát hành thêm để để gì ạ à? để trả nợ không làm được thì rõ ràng chúng ta phải bán đất đúng không bao nhiêu bạn hiểu điều này có thể comment số 10 đúng không ạ chúng ta phải bán đất ra nếu không bán được đất và bây giờ đất nó đang đi xuống mà nhiều nhà đầu tư chúng ta thấy là kinh tế thì rõ ràng là việc lạm phát đang ở mức cao ngân hàng cũng không cho vay và vay ở lãi suất rất là cao tiếp theo là gì ạ à? bán đất thì có phải bán được không ạ à? nếu mà chúng ta bán bất động sản bán dự án bất động sản chúng ta bán được không bán được không ạ à? hello bán được không ạ vì không bán được nên họ bán cổ phiếu vì không bán được cổ phiếu nên chúng ta nhìn thấy cổ phiếu đang rơi này cổ phiếu nó đang rơi tự do như này vì họ phải bán cổ phiếu ra họ phải bán cổ phiếu ra và đó chính là bài học cho chúng ta vậy chúng ta vẫn cứ mua cổ phiếu để vì nó rẻ các tổ chức các nhà đầu tư hàng đầu họ là những người họ phải bán cổ phiếu ra vậy nếu họ khôn ngoan thì họ phải mua cổ phiếu vì giá rẻ chứ tại sao họ lại bán cổ phiếu họ ra nếu các tổ chức nó tốt họ lúc này họ nhảy vào họ mua chứ tại sao họ lại cứ vẫn gì ạ à, đứng ngoài vì họ đứng ngoài nên cổ phiếu tiếp tục giảm bao nhiêu bạn hiểu rõ cái điều này Dũng đang nói lại cái bài hôm qua để các bạn có thể thấy rằng là nếu chúng ta cứ nghe tại vì Dũng theo dõi một cái kênh cứ phím hàng anh ơi mua cổ phiếu này được không cổ phiếu này giá tốt không hoặc là cổ phiếu này bao giờ lên được đây có phải là đáy hay không tất cả cái điều này thế thì chúng ta bán nhà rất là sớm bán nhà rất là nhanh bán nhà khi mà chúng ta vẫn tiếp tục có cái niềm tin đấy như vậy bây giờ chúng ta quay trở lại đây là thị trường chung các bạn nhìn thấy thị trường chung chưa ạ các bạn nhìn thấy thị trường chung chưa ạ đây chỉ số vn index và chúng ta thấy là chỉ số vn index nhìn góc độ nào đó thì rõ ràng là nếu nói từ đáy đi lên thì vn index đang đang gặp cái vùng hỗ trợ mạnh và khi gặp vùng hỗ trợ mạnh này thì vn index cho chúng ta thấy rằng là nó đang kiểm tra lại cái đáy các bạn nhìn thấy không ạ đây đang kiểm tra lại cái đáy cũ là 1.200 đang kiểm tra cái đáy cũ là 1.200 bao bạn đã nhìn thấy ở đây là cái đáy cũ là 1.200 vậy chúng ta nhìn thấy điều gì đang diễn ra ở đây vậy đây chúng ta nhìn mấy một cổ phiếu khác vậy đây g xuất phát điểm là lúc tăng trong cái nhịp hai là giá 30 đang là giá 30 vậy khi cổ phiếu này sau đó lên 70 80 lên 120 và cổ phiếu này tiếp tục bị phân phối bị bán ra mạnh về 90 về 60 về 50 về 40 và một vài hôm nữa nó sẽ về 30 thậm chí về 20 và thậm chí về 10 chúng ta không thể biết là cổ phiếu này sẽ đi về đâu bởi vì chúng ta cũng không thể biết rằng là cái cổ phiếu này có vay trái phiếu nhiều hay không chúng ta không thể biết rằng là nếu cổ phiếu này đang có rất nhiều dự, dự án cần phải vay tiền ngân hàng đang có rất nhiều dự án cần phải phát hành cổ phiếu thêm đang có rất nhiều dự án cần phải gì ạ cần phải huy động được nhiều tiền hơn nữa và đặc biệt là liệu nếu trong trường hợp muốn huy động được tiền nhiều hơn nữa muốn gì ạ à, đầu tư nhiều hơn nữa mà không được bán không bán được dự án thì điều gì diễn ra không huy động bằng cách phát hành trái phiếu thì điều gì diễn ra ngân hàng lại bắt đầu trả nợ thì điều gì diễn ra và cái điều này chúng ta cần phải hiểu cần phải tư duy cần phải nhận thức chứ không phải là chúng ta nghĩ bởi vì vì nó tốt nên nó đã gì ạ tăng ở chu kỳ trước đó khi giá rất gia tăng nhưng vì các yếu tố kinh tế vĩ mô vì trái phiếu các yếu tố nó không tích cực nên nó tiếp tục chu kỳ giảm và thường nó sẽ tiếp tục giảm ở mức về tới vị thế cân bằng và điều này nó có thể kéo dài 2 3 năm thậm chí nhiều hơn Dù không biết chắc chắn nó kéo dài bao lâu nhưng có thể nhé có thể một vài trường hợp nó có thể kéo dài một hai tháng nhưng phần lớn nó sẽ kéo dài từ 6 tháng đến một vài năm trở lên và tiếp tục là tiếp tục tích lũy và tiếp tục giảm sâu trong một chu kỳ rất là dài các bạn lần đầu tư một số các nhà đầu tư mới F0 không hiểu điều này nên chúng ta vẫn bị ai đó bảo chúng ta mua vào nhưng thực tế nó không phải như vậy với hơn 14 năm kinh nghiệm Dũng đã từng trải và đã học được cái điều này rất là rõ ràng nên nếu bạn nào đã theo dõi cổ phiếu bất động sản cách đây tháng ở đây khoảng độ 4 tháng 5 tháng gì đó thì các bạn đã hiểu rõ tại sao Dũng lại đoán trước được cái điều này bao nhiêu các bạn đã nghe cái video Dũng đã đoán trước là cổ phiếu sẽ quay trở lại vùng này rồi có thể comment cho Dũng số 4 được không ạ tức là Dũng đã chia sẻ là cổ phiếu bất động sản từ cái đỉnh này nó sẽ quay trở về cái đỉnh này đây là dự đoán trước rồi và kịch bản nó tiếp tục diễn ra và bây giờ chúng ta quay trở lại với thị trường chung và cổ phiếu vậy rõ ràng là cái cổ phiếu này là cổ phiếu đang đi giảm sâu so với thị trường chung và tiếp tục đi giảm sâu cổ phiếu thứ hai chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó là một cái cổ phiếu ngược thị trường đó là cổ phiếu gì ạ à? đó là cổ phiếu dầu khí thị trường đang đi xuống mà cổ phiếu dầu khí lại đang tiếp tục đi lên đây là cái sự khác nhau giữa dòng dầu khí và dòng gì ạ à? về thị trường chung và sự khác nhau giữa thị trường chung và cổ phiếu chúng ta là yếu hơn thị trường chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng ở đây đó là gì ạ à? khi mà thị trường chung nó chưa gãy kênh nhưng cổ phiếu này nó làm gì ạ à? các bạn có thể comment thì cổ phiếu này đã làm gì ạ à? đây là chúng ta phân tích một vài cổ phiếu điển hình thôi còn chúng ta có thể phân tích từ các cổ phiếu khác ạ đây là cổ thị trường chung nó làm gì ạ thị trường chung thì chưa gãy kênh đang gặp cái vùng hỗ trợ trong khi đó cái cổ phiếu của chúng ta nó làm gì rồi các bạn ơi nào các bạn nhìn thấy không ạ khi mà các bạn xem rõ cái video này các bạn sẽ thấy rằng là rõ ràng là khi mà thị trường chung mà nó vẫn đang đến vùng hỗ trợ mà cổ phiếu của bạn nó đã bị gãy giảm sâu hơn và chúng ta nhìn thấy SSI nó đã gãy sâu hơn cái kênh xu hướng của thị trường chung thị trường chung thì nó vẫn chưa chạm đáy của lần thứ nhất và trong khi đó SSI nó bị gãy sâu hơn vậy chúng ta đang thấy điều gì nếu bây giờ chúng ta đang có hai nhóm người nhóm người thứ nhất là chúng ta thấy điều gì ạ nếu anh chị em có thể comment cái điều này ạ có ai là nghĩ là bây giờ giá cổ phiếu rẻ hơn để chúng ta mua vào không comment số 1 có ai thấy là cổ phiếu đang rất là hời đang rất là cực kỳ hời để và tốt thì comment số 1 ạ nếu anh chị em thấy cái điều này comment số 1 và ai đã thấy rằng là cổ phiếu đang xấu hơn thị trường và chúng ta đang xấu hơn đang bị phân phối nhiều hơn đang được yếu hơn thị trường thì comment số 2 nó rõ ràng là một cổ phiếu cùng là cách tư duy nhưng nhiều nhà sẽ thấy là cổ phiếu đang rẻ hơn thị trường vì nó rẻ hơn thị trường nên chúng ta mua vào nên khi chúng ta mua vào thì chúng ta thấy điều gì diễn ra vì chúng ta mua vào cổ phiếu lại tiếp tục rẻ và thậm chí nó có thể gãy vùng giá 20 một số trường hợp nó có thể gãy vùng giá gì ạ à? 15 và một số trường hợp nó có thể về với 10 Vậy nếu bạn đang giữ cổ phiếu với giá 20 mà nếu cổ phiếu giá 10 thì chúng ta thấy đâu rẻ hơn. Chẳng hạn bạn đang mua cổ phiếu ở vùng này và vì nó rẻ nhưng một thời gian nữa cổ phiếu lại về đến giá 15 bạn mua vào và bạn thấy là cổ phiếu lại rẻ và một thời gian nữa bạn lại mua cổ phiếu giá 10 và bạn thấy là điều gì sẽ diễn ra nếu bạn thích mua cổ phiếu giá rẻ và chúng ta hãy thấy rằng là việc mua cổ phiếu giá rẻ việc mà tích lũy chúng ta thiếu hiểu biết dẫn đến là việc mà chúng ta bị cháy tài khoản và đốt tiền rất là nhanh Dũng muốn nói lại các bạn bao nhiêu các bạn đã thấy rằng là cuộc sống của chúng ta nếu các bạn là sự thật tại vì Dũng muốn nói điều này tại vì trong những cái kênh video này Dũng tin chắc là phần lớn những anh chị em là những người muốn đầu tư chân chính chúng ta sẽ thích xem những video này còn nếu chúng ta thích thích mua những cổ phiếu mà chúng ta thấy là ở trên trời kia thì cái khả năng cháy tài khoản khả năng phá sản rất là cao cái điều này nó chiếm khoảng 90 phần trăm với những nhà đầu tư thích muốn kiếm tiền thật nhanh thích rằng là, là mua cổ phiếu nào tốt mà chúng ta không hiểu rõ về nguyên lý của nó nên đã thấy là trong hai ngày vừa qua thậm chí là ba ngày vừa qua Dũng nhận được rất nhiều những video những cái chia sẻ của nhiều bạn khác nhau về cuộc sống của các bạn đó đó là gì ạ à? bây giờ lương thì thấp không có tiền để gì ạ à? không có tiền sinh hoạt mà mỗi tháng cần phải trả cho ngân hàng rất là nhiều tiền bởi vì chúng ta vay tiền ngân hàng để đầu tư bị thua lỗ không biết bao nhiêu bạn đã từng vay tiền ngân hàng để đầu tư bị lỗ và giờ này chúng ta đang mong muốn rằng là muốn kiếm được tiền bằng các bắt cổ phiếu bắt đáy cổ phiếu để mong rằng cổ phiếu sẽ quay trở lại tuy nhiên đó là lý do khiến cuộc sống của bạn sẽ tồi tệ hơn cuộc sống của bạn sẽ cực kỳ tồi tệ hơn nếu chúng ta vẫn đang ở tư duy này các bạn sẽ đi tìm một ai đó nói cho các bạn rằng là hãy đầu tư theo cổ phiếu mua đi khoảng 5 đến 10 năm nữa nhưng liệu bạn có sống sót không trong khi mỗi một ngày các bạn chờ cần phải trả lãi suất cho gì ạ à? ngân hàng lãi suất cho gì ạ à? những khoản vay của các bạn lãi suất cho nhiều ai đó và trong khi đó thì cổ phiếu của bạn không lên được và nó tiếp tục đi xuống và đó các bạn đã nhận ra điều này chưa các bạn thấy là cổ phiếu bạn tiếp tục đi xuống các bạn vẫn phải trả lãi suất cho ngân hàng hoặc là ai đó ngoài kia tuy nhiên thì cổ phiếu của bạn đã giảm đi rất là nhanh trong khoảng thời gian ngắn và điều gì diễn ra sẽ có những cái mối quan hệ vợ chồng sẽ có thể biến mất khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán không đầu tư chứng khoán thì cuộc sống vợ chồng chúng ta sẽ gì ạ à? tuyệt vời nhưng khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta đã gì ạ à? trở nên bế tắc bởi vì chúng ta muốn kiếm tiền thật nhanh do thiếu kiến thức Dũng muốn muốn nói cái điều này bởi vì Dũng thấy ngoài kia cũng đã đang có rất nhiều ai đó bảo các bạn hãy mua và nắm giữ hãy mua vào nắm giữ để khiến cho cuộc đời các bạn sẽ có thể bị ảnh hưởng trong thời gian tới vậy chúng ta đang nhìn thấy những cổ phiếu đang bị gãy kênh xu hướng đợt trước với gãy giảm mạnh thì chúng ta hiểu đơn giản là nó đang yếu hơn thị trường và khi cổ phiếu đang yếu hơn thị trường thì nhiều khả năng nó tiếp tục giảm tiếp những cái đợt hồi như này để họ bán ra nhiều hơn những cái đợt hồi như này để họ bán ra nhiều hơn những đợt hồi như này để bán giảm nhiều hơn và quá trình này tiếp tục giảm tiếp tục giảm trong khoảng thời gian rất là dài và chúng ta cũng quay trở lại những bài học trong quá khứ bao nhiêu bạn đã thấy cái bài học này đã diễn ra trong quá khứ rồi comment cho Dũng số 100 được không ạ à? đây là bài học đã diễn ra trong quá khứ rồi và nhiều nhà đầu tư vẫn tưởng chừng rằng sau mỗi nhịp hồi như này thì cổ phiếu sẽ tăng lên nhưng nó lại giảm mạnh hơn sau những cuộc nhịp hồi này cổ phiếu sẽ tăng lên nhưng nó lại giảm mạnh hơn và cuối cùng nó lại trở về cái máng lợn đấy là bài học mà chúng ta cần phải học được trong video ngày hôm nay không có cổ phiếu tốt không có cổ phiếu xấu mà cái cổ phiếu tốt nó xấu hay là xấu là do bạn mà thôi à tại sao Dũng Văn kiếm được hàng trăm phần trăm lợi nhuận trong mấy xu hướng thị trường giảm như này và tại sao bạn lại đang bị thua lỗ 30 40 50 phần trăm hoặc nhiều hơn con số đó bởi vì bạn đang đi ngược xu hướng của thị trường đi ngược xu hướng của cổ phiếu và đi ngược mọi thứ vận động của quy luật tự nhiên đầu tư cổ phiếu là quy luật cung cầu là đấu giá vậy nếu cổ phiếu đang đi xuống thì chúng ta đấu giá kiểu gì để cổ phiếu đi lên nhưng chúng ta vẫn làm ngược cái vai trò của việc mà đấu giá vậy khi mà mọi người đang bán tháo như này chúng ta lại tiếp tục mua vào tiếp tục mua vào và chúng ta cũng thấy nhiều cổ phiếu khác vậy cổ phiếu gì ạ cổ phiếu bao nhiêu bạn đã thấy rằng là cái cổ phiếu Hòa Phát. Đây là cổ phiếu Hòa Phát. Đây là cổ phiếu Hòa Phát. Khi mà cổ phiếu Hòa Phát tiếp tục kéo xuống, tiếp tục kéo xuống và chúng ta cũng nhìn thấy là chu kỳ của cổ phiếu Hòa Phát, dù cổ phiếu là có tốt đến mấy, <clears throat> điều gì diễn ra? Cổ phiếu này rất là tốt. <clears throat> Và đã có nhiều các quỹ là phải phá sản về cổ phiếu này. Cổ phiếu này rất là tốt và đã có rất nhiều các quỹ phải bán ra cái cổ phiếu này giảm sâu vậy cổ phiếu này cũng đang rất là tốt nhưng bây giờ nó đang ở trong bước vào một chu kỳ giảm chúng ta lại tiếp tục mua có nhiều nhà đầu tư mua ở đây và đến đây chúng ta lỗ một khoản rất lớn và họ tiếp tục giải ngân mua ở đây họ tiếp tục giải ngân mua ở đây và một thời gian nữa họ tiếp tục giải ngân mua ở vùng dưới này và vì cổ phiếu này đáng rẻ nên họ tiếp tục giải ngân và sau đó cổ phiếu giá rẻ họ tiếp tục giải ngân và điều gì diễn ra khi họ tiếp tục giải ngân trong một cái xu hướng giảm mà không biết cổ phiếu khi nào tăng chúng ta chẳng biết cổ phiếu khi nào tăng đâu ạ à. chúng ta giải ngân và việc đi vay vốn để đầu tư trong lúc này là lúc để chúng ta chết nhanh hơn việc đang sử dụng margin trong thời điểm này là lúc để chúng ta phá sản nhanh hơn việc gì ạ à, đầu tư mà thiếu kiến thức mà nghe ai đó trong lúc này thì lúc để chúng ta gì ạ à, phá vỡ mối quan hệ nhanh hơn có rất nhiều cặp vợ chồng ly hôn bởi vì chúng ta đang đầu tư cổ phiếu theo dạng thái này có rất nhiều các mối quan hệ đang gì ạ à, dạng nứt bởi vì chúng ta đang đầu tư cổ phiếu theo dạng này và có rất nhiều các gia đình bố mẹ con cái đang gì ạ à, xảy ra mâu thuẫn bởi vì chúng ta đang đầu tư cổ phiếu theo dạng này và đã có rất nhiều anh hùng bàn phím nói rằng là ta đã thành công trong thời gian vừa qua và hiện tại chúng ta đang trả giá khi mà chúng ta thấy rằng mình quá tài quá giỏi và tiếp tục đầu tư theo trạng thái như thế này chúng ta quay trở lại trước giai đoạn trước bạn đầu tư bắt đáy bạn có lãi bạn đầu tư bắt đáy bạn có lãi bạn đầu tư bắt đáy bạn có lãi tuy nhiên những lần bắt đáy lần này của các bạn phần lớn chúng ta bị thua lỗ hết những lần bắt đáy của bạn phần lớn chúng ta bị thua lỗ hết và những lần bắt đáy của bạn chúng ta bị thua lỗ nhiều hơn và đây là những cổ phiếu của bạn đang tích lũy đi ngang nhưng chúng ta cũng không có dòng tiền tham gia vào cổ phiếu mà các bạn đang nắm giữ cũng đang tích lũy đi ngang nhưng không có dòng tiền tham gia vào và chúng ta biết điều gì đang diễn ra nếu không có dòng tiền tham gia vào bạn lại tích lũy bạn lại mua cổ phiếu ở đây và mong chờ một phép màu nào đó cổ phiếu của bạn sẽ tăng mạnh hơn nhưng điều gì sẽ diễn ra khi bạn mua ở đây cổ phiếu lại tiếp tục giảm sâu hơn và điều gì diễn ra cổ phiếu lại tiếp tục giảm sâu hơn nữa và bạn đã trả giá rất đắt do thiếu hiểu biết đầu tư đây là nhóm cổ phiếu trước đây Dũng đã từng làm và làm video này rất nhiều lần đó là ba cổ phiếu cặp bài trùng L14 đang quay trở về với giá 100 và thực tế là cổ phiếu này không những quay trở về giá 100 và thậm chí nó sẽ quay trở về giá 50 và thậm chí nó quay trở về giá đây là giá mà chúng ta có thể thấy có thể giá 20 thậm chí nó có thể quay trở về giá sâu hơn nữa các bạn có thể nhìn vào một cái cổ phiếu tương tự như cổ phiếu này đó là cổ phiếu RE đây là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu gì các bạn có thể chia sẻ không ạ các bạn có thể phân tích cổ phiếu này không ạ đây là cổ phiếu cổ phiếu này đã từng lên đến bao nhiêu ạ lên đến 190 và sau đó cổ phiếu này đang ở mức giá 2 và L14 cũng chúng ta cũng không biết là cổ phiếu này về đến bao nhiêu đâu ạ à. các bạn cũng không thể biết được cổ phiếu này về đến giá bao nhiêu đâu ạ à. bởi vì các bạn vẫn đang có đội nhóm đang có một niềm tự hào là đang nắm giữ cổ phiếu tuyệt vời này DG cũng tương tự như vậy có thể cổ phiếu này sẽ về giá 20 thậm chí giảm sâu hơn bởi vì kịch bản nó đã từng xảy ra với nhiều chu kỳ khác nhau sau khi cổ phiếu này về với mức vùng kháng cự mạnh của nó đó là giá 9 ở đoạn trước đó và sau đó thì cổ phiếu này tiếp tục bị gãy và giảm sâu hơn đến thậm chí là cục về 8 chúng ta có thể quay trở lại ở giai đoạn trước đó năm 2009 cổ phiếu này sau khi tăng một nhịp tăng rất mạnh và cuối cùng cổ phiếu này đã giảm về tiếp tục giảm tiếp tục giảm và chúng ta thấy là tiếp tục giảm về đến mức rất là thấp ở đây vậy bạn là ai bạn có phải là nhà đầu tư tổ chức hay không bạn có phải là chuyên gia tài chính hay không bạn có phải là gì ạ chủ doanh nghiệp hay không mà bạn lại đòi mua cổ phiếu theo trung bình giá xuống nên câu hỏi ở đây là bạn là ai bạn là ai mà bạn lại mua cổ phiếu trung bình giá xuống nếu bạn là tổ chức bạn là gì ạ bạn là chủ doanh nghiệp sợ thâu tóm thì việc mà mua cổ phiếu trong trung bình giá xuống là câu chuyện rất bình thường nhưng bạn là đầu tư cá nhân bạn chẳng hiểu doanh nghiệp là ai cả bạn chẳng biết doanh nghiệp của bạn như thế nào cả một cổ phiếu đã được bán dòng liên tục liên tục trong suốt thời gian vừa qua nhưng vì bạn là nhà đầu tư cá nhân nói cách khác là bạn là những con cừu cừu thì gì ạ cừu thì sẽ bị gì ạ cáo ăn thịt và rất nhiều con cừu đã mua cổ phiếu ở giai đoạn này và đã bị cáo nuốt chửng trong thời gian vừa qua bao nhiêu bạn thấy điều này đúng có thể comment số 1 đúng không ạ rất nhiều kiều đã bị cáo lùa vào lùa gà vào và bị cáo ăn thịt và đã bao nhiêu nhà đầu tư đã cầm cố ngân hàng đã dùng tiền của mình để đầu tư và cuối cùng đã bị đàn cáo xẻ thịt hết đó là câu chuyện nghịch cảnh trên thị trường chứng khoán đấy ạ CDO cũng tương tự như vậy đây là cổ phiếu mà đã được cáo dụ dỗ chúng ta vào khi mà chúng ta mua ở chu kỳ tăng chúng ta thấy là mua bất cứ loại nào nó đều có lợi nhuận mua bất cứ loại nào có đều có lợi nhuận và lợi nhuận rất là cao và mua bất cứ loại điểm nào đều có lợi nhuận rất là cao và cáo bắt đầu bán ra bắt đầu cáo bắt đầu bán ra để cho kiều mua vào cáo bắt đầu bán ra để kiều mua vào cáo bắt đầu bán ra để kiều mua vào một doanh nghiệp mà bao nhiêu lâu toàn bộ các dự án bất động sản đắp chiếu không hoạt động nhưng khi mà cáo đã lùa vào thì phần lớn kiều đã gì ạ thấy rằng là mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và chúng ta bắt đầu đầu tư mà không biết khi nào thị trường đạt đỉnh nếu các bạn đã xem một video nào đó Dũng có nói rằng cái thời điểm này là thị trường đạt đỉnh thị trường đã đạt đỉnh ở giai đoạn này và nếu những cái cổ phiếu bất động sản kia mà nó đạt đỉnh thì DXG như bạn hỏi khi bạn biết rằng tất cả những cổ phiếu vừa rồi nó là gì ạ à? khi tất cả các cổ phiếu vừa rồi nó đã đang chu kỳ giảm thì cổ phiếu này chúng ta cũng thấy nó tương tự như vậy đây là cổ phiếu mà Dũng đã kiếm được rất nhiều tiền ở chu kỳ trước đó đây là chu kỳ trước đó bao nhiêu bạn đã thấy đây là một chu kỳ mà chúng ta có thể kiếm rất nhiều tiền sau đó cổ phiếu này giảm giảm sau một vài trường hợp nó có thể quay trở lại nhưng tuy nhiên thì việc cơ bản nó sẽ tiếp tục tiếp tục quay trở lại cho một chu kỳ giảm và bạn biết rằng là đây chính là bài học chúng ta nhìn thấy chu kỳ trước nó sẽ tiếp tục về quanh quẩn đâu đó và sau đó một hai năm nó lại bước vào một chu kỳ khác đây chính là chu kỳ cổ phiếu vậy bạn đã nhìn thấy rằng là đấy là những cái cổ phiếu đang trong chu kỳ giảm vậy lúc này không phải là bạn vẫn tiếp tục mua tiếp tục nắm giữ những cái cổ phiếu đang trong chu kỳ giảm và lúc này chúng ta vẫn cần phải thông minh hơn sử dụng cái đầu để chúng ta biết rằng là thị trường nó đang tập trung cho nhóm cổ phiếu nào nhưng các bạn đừng có mua vậy ạ tại vì Dũng hôm nay Dũng chỉ nói cho các bạn nhìn rõ về cái cách mà tiền nó tham gia vào thị trường vậy nếu chúng ta nhìn thấy một vài các cổ phiếu vậy cổ phiếu như này thị trường đang giảm mà cổ phiếu này vượt qua đỉnh nó đang gì ạ cần thời gian để tái tích lũy đây là cổ phiếu có dòng tiền mạnh hơn thị trường nhưng tuy nhiên để chúng ta mua được cổ phiếu này chúng ta cần phải thời gian chúng ta cổ phiếu NT2 cũng tương tự như vậy đây là cổ phiếu phòng thủ rất là mạnh và nó nó cũng đang mạnh hơn thị trường vậy chúng ta nếu chúng ta không mua được sớm thì chúng ta lại tiếp tục phải đợi bởi vì hôm nay nó cần phải rung lắc một thời gian chúng ta nhìn thấy cổ phiếu gas cổ phiếu gì ạ à? PSR PVS nhưng cổ phiếu gì ạ cung lăng nhong rong dầu khí thì cổ phiếu PXS này nó lại đang yếu hơn thị trường nên không phải là tất cả các dòng dầu khí để chúng ta mua vào đều nó mang lại lợi nhuận cho chúng ta mà lúc này chúng ta cần phải có kiến thức có kỹ năng để phân biệt đâu là cáo đâu là gà và chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta cần phải trở thành những con nhím để khi bọn cáo có ý định ăn thịt chúng ta thì chúng ta chỉ cần cuộn tròn lại là bọn cáo không thể chén được Dũng tin chắc rằng là bọn cáo dù có khôn ngoan đến bao nhiêu chăng nữa thì sớm muộn nó sẽ hổ sẽ bị hổ ăn thịt thôi ạ nó có khôn ngoan đến bao nhiêu nữa thì sẽ bị cơ quan nhà nước sẽ gì ạ trừng trị nếu họ đầu tư mà gì ạ đưa ra những cái thông tin không đứng sự thật nên thông tin thông tin là một trong những cái lĩnh vực rất là nhạy cảm để chúng ta nhà đầu tư cá nhân chúng ta phải biết được biết đâu là đúng đâu là sai thì trong video này Dũng mong rằng các bạn đã nhận được một cái giá trị nào đó đó là chúng ta cần phải phân biệt cổ phiếu mạnh hơn thị trường cổ phiếu mạnh hơn thị trường là cổ phiếu gì ạ khi thị trường đi giảm cổ phiếu vẫn đang tích lũy trong xuống đi lên cổ phiếu yếu hơn thị trường là thị trường đang giảm tiếp tục giảm cổ phiếu giảm mạnh hơn thị trường và tiếp tục giảm tiếp tiếp tục giảm tiếp và đây chính là gì ạ chúng ta hiểu rõ rằng là nếu cổ phiếu đang tiếp tục giảm xuống tiếp tục giảm xuống tiếp tục đi xuống thì cái điều căn bản là chúng ta cần phải thoát cổ phiếu ra không phải nói rằng cổ phiếu đang giá rẻ lắm anh chị em mua vào đi tích lũa cổ phiếu đi bởi vì sau một thời gian nữa cổ phiếu này sẽ cuối cùng tiến về không và toàn bộ lợi nhuận toàn bộ cái khoản tiền vay toàn bộ áp lực cho chúng ta sẽ bị ảnh hưởng một số bạn có nói rằng là thị trường bao giờ nó hồi phục thời điểm này Dũng sẽ không phân tích thị trường tại sao như vậy theo các bạn tại thời điểm này tại sao là không phân tích thị trường phần cuối Dũng muốn nói với các bạn bởi vì thị trường chúng ta còn một vài hôm nữa thị trường nó cần phải kiểm tra lại cái đáy này vậy nếu nó kiểm tra đại đáy này với khối lượng lớn thì sao các bạn có thể comment là nếu mà thị trường tiếp tục kiểm tra lại cái đáy 1160 16 này này với khối lượng lớn thì sao ạ theo các bạn khối lượng lớn thì sao nếu nó kiểm tra với cái đáy này khối lượng lớn thì nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục gãy và giảm sâu nữa còn nếu nó kiểm tra với khối lượng nhỏ thì chúng ta cần phải xem độ xác nhận nó như thế nào vậy chúng ta cũng không biết rằng thị trường nó đang kiểm tra với cái đáy này như thế nào mà chúng ta lại cứ tiếp tục mua vào tiếp tục kỳ vọng tiếp tục hy vọng thì rõ ràng chúng ta đang chơi con bài xúc sắc và khi mà con bài xúc sắc mặt sấp mặt nửa thì thực tế là gì ạ chúng ta trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư thế thì ở đây là cái video mong rằng các bạn sẽ học được cái bài học gì trong cái video này mỗi video này nó mang lại cho chúng ta rất nhiều cái giá trị trong quá trình đầu tư và đây là những video trực thực chiến nên các bạn có thể theo dõi video này các bạn có thể cảm nhận ngay thị trường các bạn không phải mất 3 năm 2 năm để biết được có kết quả hay không các bạn có thể biết kết quả sau một thời gian rất là ngắn các bạn có thể hiểu rõ xem là nếu các bạn mua các bạn theo dõi dòng tiền thì bạn có thể có được lợi nhuận khi thị trường đang đi xuống các bạn có thể rằng giảm được rủi ro rất nhiều khi thị trường đang đi xuống các bạn có thể thấy rằng đầu tư của chúng ta sẽ thể cảm giác là bình an khi mà thị trường vẫn đang đi xuống và bao nhiêu các bạn thấy là thị trường đang đi xuống mà chúng ta vẫn cảm giác là bình an thì comment cho Dũng số 6 được không ạ nếu các bạn đã cảm giác là thị trường đi xuống này chúng ta vẫn bình an bởi điều duy nhất là các bạn đang gì ạ theo dõi kênh của Dũng một cách sát sao bởi vì các bạn đang đứng ngoài bởi vậy bang các bạn đang gì ạ tiếp tục theo dõi xem là cổ phiếu nào đang tốt nhất để có cơ hội mua trong giai đoạn tới nên chúng ta thấy điều gì diễn ra sao có rất nhiều bạn đang bình an thấy thoải mái hạnh phúc như vậy nhưng cũng đã có bao nhiêu bạn đang lo lắng sợ hãi bế tắc mệt mỏi mất phương hướng đó là lý do các bạn cần phải nắm rõ được đây là kênh video mang tính thực chiến rất là cao bạn các bạn có thể theo dõi các bạn để đấy là mọi thứ nó đang tính chất là rõ ràng những cái điều gì mà không chung nó chung chung á thì không bao giờ có kết quả những cái điều gì chung chung thì không bao giờ có kết quả cả nên tất cả mọi thứ Dũng đều đưa chia sẻ các bạn rất là rõ ràng cổ phiếu bất động sản nó giảm lý do trái phiếu đang bị bán ra trái phiếu gì ạ à? trái phiếu đang cần phải huy động rất là lớn nên cổ phiếu bắt buộc phải bán ra giá bất động sản đang giảm rất mạnh nên cổ phiếu nên họ phải bán các dự án nên giá bất động sản tiếp tục giảm ngoài ra gì ạ ngân hàng sẽ rất khó để cho vay bất động sản thậm chí không cho vay nên tất cả các nguồn lực như vậy nếu bạn đang đầu tư bất động sản dù là bạn đầu tư bất động sản ở gì ạ ở các dự án lớn thì chúng ta thấy rằng là cái giá bất động sản trong thời gian tới nó sẽ cần một thời gian rất dài là mới có bong bóng như đợt vừa qua vậy bao nhiêu bạn thấy rằng nếu chúng ta nhìn học về video này chúng ta cũng biết là có nên đầu tư bất động sản thời điểm này hay không ạ à? trừ một vài các bất động sản nó có gì ạ có chen nhưng phần lớn các bất động sản bất động sản nông thôn bất động sản miền núi bất động sản nào đó nó sẽ cần mất rất nhiều thời gian có thể một năm có thể hai năm thậm chí là 5 đến 10 năm nó mới quay trở lại với cái đỉnh cũ như thời gian tới nên bạn có tiền thời điểm này theo các bạn làm gì ạ có tiền thời điểm này nếu chúng ta không có kiến thức về đầu tư chứng khoán thì có tiền để làm gì ạ Dũng sẽ làm một video như này hãy đón xem là có tiền thời điểm này để làm gì Dũng sẽ làm một video để giúp chúng ta có góc nhìn hơn là nếu bây giờ chúng ta có tiền thì chúng ta nên đầu tư vào gì trong thời điểm này một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những quyết định tốt nhất trong quá trình đầu tư của mình và hẹn gặp lại trong video tiếp video tiếp theo à, chúng ta lại tiếp tục có một chương trình đó là để bí mật đầu tư chứng khoán dành cho những anh chị em đầu tư lâu năm nhưng bị thua lỗ anh chị em mới bắt đầu đầu tư và đây chương trình hoàn toàn miễn phí chương trình hoàn toàn miễn phí nên các bạn nếu các bạn tham gia thì các bạn có thể theo dõi trên cái đường link ở phần cuối cái chương trình này để giúp cho các bạn có cái góc nhìn sâu hơn về thị trường và khi nào thị trường tạo đáy khi nào bất động sản tạo đáy khi nào các cổ phiếu bất động sản tạo đáy tất cả cái điều này Dũng lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn và trong thời gian tới nếu mà thị trường mọi thứ cho phép thì Dũng sẽ làm một cái gì ạ những cái vì dạng video về gì ạ bất động sản để có thể chúng ta có nhiều các thông tin khác hơn Dũng mong muốn là sẽ nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ của vị các bạn cũng như là các video nói về gì ạ nói về động lực truyền động lực truyền cảm hứng cho anh chị em để chúng ta có góc nhìn tốt hơn về thị trường à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc anh chị em có những cái quyết định sáng suốt và hãy như nhớ là để đầu tư thành công thì cái sự kiên nhẫn đợi chờ để cổ phiếu bước vào xu hướng đó là một trong những phần quan trọng và kiên nhẫn đó chính là kỷ luật và kỷ luật là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta từ con người vị kỷ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 đăng ký bên dưới và nhớ bấm vào chuông để lần sau Dũng Phát bạn sẽ là người sớm người sớm nhất nhận được video tiếp theo của Dũng. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn thành công.